Tai nghe vừa đẹp vừa sang, đeo thì thoải mái âm thanh miễn bàn, mẫu mã chuẩn đét như hình, lại còn đang có chương trình rất hay. Tai nghe G800, một sản phẩm đến từ thương hiệu Flexstone, là một trong những nhà cung cấp và sản xuất tai nghe lớn nhất thị trường Đông Nam Á hiện nay đang có chương trình siêu sale từ ngày 22 tháng 5 đến ngày 22 tháng 6. Toàn bộ các đơn hàng đặt mua sản phẩm G800 sẽ được giảm giá là 40% và đặc biệt khi bạn áp dụng mã giảm giá Flex 050 bạn sẽ được giảm thêm 10% giá trị đơn hàng. Tuyệt vời hơn nữa, mọi đơn hàng đều được free ship trong khoảng thời gian khuyến mại trên. Còn chân trừ gì nữa mà không ấn nhanh vào cái đường link ở phía dưới phần mô tả nhớ các anh em ơi! Ok, hello chào anh em, chào mừng anh em đến Game Today um, sắp tới đây thì um, anh em cũng biết là tối nào đêm nào nó cũng có bóng đá thì tôi đang suy nghĩ rất là nghiêm túc về vấn đề là có lên livestream vào cái giờ mà tôi hay là stream không bởi vì là à, đấy anh em biết rồi đấy cái giờ tôi livestream tầm là thường là khoảng 10 giờ 10 rưỡi à, ờ, 11 giờ đêm đấy mà livestream toàn trùng vào cái giờ bóng đá thôi ừ. Thì uh, chắc là cái giờ đấy thì các anh em đều xem tôi hết Thì um, anh em um, anh em thử cho tôi um, một chút ý kiến của anh em xem nào Xem là tôi có lên livestream vào cái giờ đấy không Bởi vì thực ra nếu mà tôi livestream vào cái giờ đấy Thì uh, không ai xem cả Thật là đáng tiếc Anh em ạ Euro nó chỉ có 4 năm một lần thôi nhá 4 năm một lần thôi nhá Tôi xin nhắc lại cho anh em Là 4 năm 4 năm mới có một lần Đấy Anh em cần tôi phân tích không 4 năm một lần Mà đời người ấy, Tôi nghĩ là sống khoảng 85 Đấy 85 nhá 85 nhưng mà chúng ta cũng chỉ xem được Chúng ta phải trừ khoảng 10 năm đầu đi là chúng ta cũng chưa biết gì Đấy Khoảng 10 tuổi Thì chúng ta bắt đầu là đam mê xem bóng đá Thì 80 trừ 10 là còn 70 75 Tôi cứ cho là năm đầu tiên đi Vào năm 10 tuổi anh em được xem kỳ Euro đầu tiên đi Thì chúng ta có khoảng 17 năm là chúng ta được xem Euro nhá Cả đời chỉ có 17 năm thôi Vì thế nên là anh em ờ, Nếu mà anh em không xem Euro thì nó thật là đáng tiếc Đáng tiếc lắm anh em ạ nhá Nên là anh em ờ, anh em đừng có xem tôi Anh em xem Euro đi Chứ tôi livestream mà các anh em cứ xem tôi như thế này Mang tiếng lắm Mang tiếng chiếm sóng Euro Chiếm sóng World Cup Được <laughs> Lan man một chút thôi Chứ um, Meta mới thì có rất là nhiều Những cái thứ cần khám phá Nhiều những cái line up Nó đi vào đam mê Đấy là chúc anh em là là có một cái uh, buổi xem livestream vui vẻ nhá. Và những gì ở trong uh, cái buổi livestream thì tôi cũng xin uh, nhắc trước các anh em là nó chỉ là thử nghiệm Chứ nó cũng chưa mang tính thực tiễn Anh em có thể xem để giải trí chứ đừng lấy đó làm đam mê nhá <laughs> Rất nhiều anh em là xem clip của tôi là đam mê là, là coi như là, là sờ farm Kinh lắm Đấy. Tôi cứ nhắc trước như thế Link Discord đi Đây để tôi cóp cho Đấy nhá, link Discord đấy nhá Tôi bảo xem ở trên màn hình rồi anh em chả chữ xem Rồi, ok, có đồ, có đồ, có đồ Kiếm mấy công nghệ make trước anh em ạ Đây này, Hunter vãi đái luôn này Ui Khỏe như này thì có nên tham không nhở Đừng có tham quá Tuấn ơi Tham là chết Tham là chết Tham là chết Đừng có tham Tham là thâm á Roll được một cái free roll rao sau roll à Thôi đừng có tham anh em ạ Đừng có tham Rao sau luôn Rau này từ từ Hunter vào cho nó chắc cú đã Cho nó chắc cú đã Ui dồi ôi, về sát thủ nó bớ đằng sau kìa Hay quá, hay quá, hay quá Chuẩn rồi, chuẩn rồi, chuẩn rồi Ngắm, ngắm chuẩn, ngắm chuẩn, ngắm chuẩn Ngắm chuẩn <clears throat> Ngắm chuẩn Ngắm chuẩn Reroll phát luôn cái ui ép ép ép ép ép ép ép ép ép ép lại ép rồi lại ép rồi Afara Bây giờ mà bọn Mick lại lên hai sao nhờ Bọn Mick lại lên hai sao thì cũng sướng Nhưng mà Bây giờ mà đợi bọn Mick lên hai sao Có khi toang mất Anh em ạ Giờ đợi bọn bách này lên hai sao cái toang mất Có con cây kìa Phải mua con cây Cái đéo đây hai con ọc ạ à. Ui Trận này chơi gì đây Ủa trong trận này sợ thế Trận này sợ thế Ui trận này chơi gì đây Hai con lila luôn ủa, Trận này trông sợ thế nhở Hai lila luôn ạ Hai mất kìa Ui, mất rau này rồi, mất chuỗi rau này rồi. Mất chuỗi rau này rồi. Khỏe quá. Ui ui, lọc cọc lọc cọc lọc cọc. Mất thì cũng mất đấy, nhưng mà cũng mất ít máu thôi. Cho lên con hai sao đi đen quá anh em nhỏ, đen quá nhỏ. Đen quá nhỏ. Ui trận này chơi gì ấy Trận này ra bài linh tinh anh em ạ Trận này ra bài linh tinh thôi bán hết mất đi thôi Trận này ra bài linh tinh rồi Trận này ra bài linh tinh rồi Trận này ra bài linh tinh rồi Không theo meta là ăn cứt đấy Chết rồi, chuyện này ra bài linh tinh Hunter đều ra Hunter Không ổn rồi, không ổn rồi Không ổn rồi anh em ơi Chết rồi, mất bao nhiêu máu luôn Chết mẹ Ra thế này ạ Đây bây giờ mới ra con Heaven Bomber Ra sớm thì có phải là chắc cú hay không Chán thế nhở Trận này lại ra bài linh tinh lại đánh chữ thua này Anh đánh chút thua rồi toang rồi mất nhiều máu quá đều có đồ đều có đồ mất nhiều máu quá cho toàn mấy con ba tiền này ôm anh em nhìn này tôi ôm này ba này cộng ba này cộng ba là chín này cộng ba tiếp này là 12 này cộng ba tiếp này ui 15 tiền đang ôm chưa dùng cái này bán hết bọn này đi eco thì nó cũng là được cộng thêm 15 vào đây là 26 tiền rồi đấy toang rồi sợ quá Bài rõ lừa luôn ý Thật Make cho quả lên 2 sao phải ngon không Đây này còn gặp cái bọn cửa lái đây nữa Trông nữa thấy là thua rồi Có người thật sự Kìa Con súng đéo nhấc được tay lên Ê cho một con human các thứ đi Cho human nhẹ nhàng nào Đây rồi Đây rồi đây rồi đây rồi đây rồi đây rồi, đây rồi. Quay đầu Tuấn quay xe anh em ơi Tuấn quay xe Tuấn quay xe Tuấn quay xe Tuấn quay xe Tuấn quay xe <clears throat> Tuấn quay xe Tuấn quay xe Cho xin tí đam nhá Cho xin tí đam nhá Đừng có chết nhá LC nhá LC <clears throat> nhá đừng có chết nhá cho xin tí đam đi sớm mới ra vàng quá nhở bán con cây thôi nhở bán cây đi thôi bốn cờ lai round 6 up 6 chắc là up 6 luôn 6 cờ lai vào cái kiếm 6 cờ lai 6 cờ lai omni 2 sao bài cơ anh em ơi cố lên nào chúng ta sẽ phải đi lên từ thất bại từ khó khăn thì ờ, chuyển thẳng nó mới đáng quý tôi chết rồi không có đam mẹ đâu có đam chỉ có sách thôi nhưng không có đam anh em ơi Bố xét Ờ nhưng có mặt lạ điên Mặt lạ điên còn hơn Ui được ai Chưa được ai Up cấp đi chứ còn gì nữa mờ mờ vào mà chiến Rồi ok ok ok ok ok ok ok Ăn được không? Ăn được đi, ăn được kiếm tí sách nào anh đi, anh đi, anh đi, anh đi, anh đi Cố lên, cố lên, chơi được, chơi được Tôi thấy đội hình mạnh, tôi thấy tôi mạnh Tôi thấy tôi mạnh, ăn được Kìa, ôi nó cứ lém vào trong cái con LC của tôi Giết nó, đúng rồi Không ổn Ui, LC gần chết Chưa chết, LC chưa chết, có đam Ui, được đấy nhờ Hay quá, bài gỡ anh em ơi Bài gỡ, bài gỡ, bài gỡ, chưa được rồi Chơi được rồi Anh em ơi chơi được rồi Ghép BKB luôn chưa đéo rồi nữa BKB đi 2LC có được cộng dồn đam khi lên hay sao không có nhá bạn nhá Có Một câu trả lời thôi Đấy là có Cho con này vào có trừ giáp Ê cho cần ờ, một con LC nữa với 6 Clyde nào Ở level 7 là, là ngon rồi, khỏe rồi Lên đi Kiếm tí đam Kiếm tí đam Phá chuỗi thằng Tha Thu À quên, Tha Tui Tha Tui, Tha Tui, Tha Tui Tha Tui gặp hộ cái Được rồi anh em ơi, bài gỡ Một cú quay đầu thành công đến từ vị trí của Tuấn Cơm Thằng tôi đang chơi có bộ 6 6 6 6 Hunter rồi. Đi khỏe quá. Khỏe quá nhờ 6 Hunter rồi thì làm thế nào để ăn được ấy? Có khi phải roll đấy ạ Hơi sợ, hơi sợ, hơi sợ, hơi sợ Hơi sợ Vẫn tiếp tục có đam hai con LC của tôi vẫn tiếp tục có đam Có khi phải roll LC2 anh em ạ Roll nhỉ Roll nhỉ Roll nào Roll LC2 với cả roll uh, ấy đi Thôi roll một cái thôi, roll một cái thôi, roll một cái thôi. Bình tĩnh roll cái. Nhẹ nhàng. <clears throat> là human đúng không? bốn này. Mới có bốn con human. Để rồi, tiết kiệm tiền thôi, roll phát rồi. Sợ nhỉ? Toàn một sao. 6 cửa lai thì ăn được ấy. Hy vọng round này chưa gặp cái thằng đấy. Hy vọng là đến ra 16 gặp thằng đấy đi Đừng có gặp sớm Đừng gặp sớm Đừng gặp sớm Hay quá Đúng rồi Chưa gặp chưa gặp chưa gặp Không nên gặp sớm Gặp sớm thua Gặp vừa vừa Nói chung là gặp vừa vừa thôi Gặp sớm quá thua đấy Sớm vừa được Đừng có muộn quá được Muộn quá nó lại form được đội hình thì mình cũng thua Đấy Biết ờ, đúng điểm dừng thì là chuẩn thời địa lợi nhân hòa luôn không ra 14 này luôn nhá Rooney Cửa lai đâu Cửa lai đâu Ơ chết mẹ quên Đây là đóc quái mà Luôn không đéo gì Nhầm 6 cửa lai vào này À thôi không cần Đây đóc quái mà Tuấn ơi Không máu thế Được được được được được được Vị trí thuận lợi Ăn được thêm hai đam nữa Cần con LC lên hai LC này mỗi đao cũng ăn được kiếm thêm 10 đam đấy Mỗi con 40 đam rồi Hợp lại được 80 đam Chỉ ở bảy thôi nhỉ Đây rồi Úi rồi Hợp lý quá 6 lai vào anh em ơi 6 lai đã sáu 6 lai ba human lên 8 rồi tính tiếp sáu lai ba human lên 8 thêm Glacio là xong Ôi rồi, tích tiền, tích tiền, tích tiền Tầm này 100 đam LC rồi lại mắc ping luôn Đồ đạc thì như nào lấy cái giáp thôi chứ còn gì nữa Còn phải nghĩ đúng rồi Lấy giáp vào còn gì nghĩ đâu Ui nhưng thằng này khỏe Không khỏe lắm Nó chỉ là bộ tứ cự ma thôi Nó chỉ là bộ tứ cự ma Ồ, Tứ cự ma yếu à Tha tôi kìa Tha tôi lên 8 rồi kìa Tôi cũng sẽ lên 8 Phải lên 8 thôi anh em ơi Kẹp Glacier vào Ăn nó Ăn nó Gặp là ăn Round 17 rồi Chỉ còn có 3 round nữa thôi Và cái cơ hội gặp nó là rất cao Gặp nó là rất cao Gặp nó là rất cao Ăn nó Ăn nó <clears throat> Xả hết tiền ăn nó Không nói nhiều Có ăn được nó không Tôi nghĩ là nếu mà cho một con ở phía bên này ấy Thì ngon hơn Đấy Nó sẽ kéo cái con uh, ờ, rác Con tê rác nó sẽ chạy theo Ui đéo ổn rồi Đéo ổn lắm Nhưng mà không sao vẫn ăn thôi Bọn này là bọn ấy mà Bọn Hunter ăn làm sao Hunter ăn kiểu gì LC của Nam Trận này uh, có anh em nào yêu cầu chơi 6 Glacier Thì trận này chơi 6 Glacier anh em nhá Trận này 6 Glacier anh em nhá Mẹ ra một lúc cả Dark Spirit cả ấy ạ Sợ thế Nhưng mà ờ, không không không không có slot Không có slot Cho Dark Spirit vào à? Up cấp cho Dark Spirit vào Được mà thôi trận này chơi 6 Glacier Không mua Không mua Phí tiền Phí tiền Phí tiền Phí tiền Phí tiền Không mua Không mua Không mua Tôi không mua Anh em đừng bảo tôi mua con đắt Đừng để bị lừa Không mua Không mua cứ không mua đây làm sao cay chua ừ, cay chua anh em cay chua không mua bát spirit đây không mua uhm. bình tĩnh Kiếm 6 Human kiếm ra vào Bây giờ mua Dark Spirit là xuống hố Nói cho nhanh Không mua Nhưng mà nói thế thôi nhá LC cũng đéo thấy có đồ đâu Đồ này hơi hơi khèo Đồ hơi khèo Đồ có mỗi cái ấy thôi Lên 11 à 6 6 Glacier 6 Clyde Trận này chơi nha anh em nhá, chơi được 6 <clears throat> Glacier, 6 Clyde Rồi bán đi, bán mấy con linh tinh đi anh em ạ Bây giờ cần con Dragon Clyde này Roller 8 ra Dragon Clyde Ra Có lẽ là mấy quyển sách lên uh, Chúng ta tiết kiệm chút Tiết kiệm, tiết kiệm sách chút Bộ này vào đây Vào hết đây Anh em thấy ở giai đoạn đầu game chật vật phết đấy Đấy, nhưng mà đúng là Tuấn quay xe hợp lý, hợp lý, hợp lý Rất hợp lý luôn Đầu game chật vật như nào nhưng mà đến bây giờ tôi đã có chuỗi thôi Vẫn chưa có mấy con human để mà kiếm sách đây. Đây là tôi mới có là bốn con human thôi năm sáu thiếu nhiều quá nhở Lấy run kha khá nhưng mà nó cũng chỉ ra con CM bán bớt đi Thôi chúng ta roll con LC3 nhá Roll LC3 ở, ở, ở level 8 Giữ 50 tiền roll thôi Human thì ờ, từ từ Từ từ Bình tĩnh <clears throat> Ra con rồng thì thay con Lula này Thay con Lula là được Được tôi sẽ ờ, lấy cái đội hình Để xem cái sức mạnh của con chó điên Con LC chó điên nó như nào nha anh em nhá Cái tốc chém của con LC chó điên thì nó khỏe cái, cái, cái cỡ nào Chúng ta xem Bờ linh Ui đồ chán thế đổ Nếu thể làm mà xấu hơn À giới hạn truyền thuyết Đúng rồi quên quên quên Giới hạn truyền thuyết có nha anh em nhá Có có có có có có Có có Cảm ơn anh em nhắc bài nhá Có nhá chơi được nhá Chơi được nhá Quên đấy không để ý đấy Không để ý đấy Cay nào Lên chín kẹp bốn Glacier vào đó lên 9 kẹp 4 Glacier vào anh em ạ 4 Glacier 6 Glide ở 9 Ui chết rồi không kịp hồi máu Thế thì rau này thua mất Ê rau này có khi thua không nhở Trông giống thua trông giống thua trông giống thua Không không không không ăn được ăn được ăn được ăn được Ăn được ăn được Đây này, 6 Glacier ở level 9 này Nhưng mà như thế thì lại không kiếm được sát Phải ra là con rồng Đây rồi Được anh em ơi Nói thì nói thế thôi chứ tôi vẫn muốn roll ở 8 hơn anh em ạ Thôi Roll ở 8 đi L Lên 9 thì cũng tốc đánh cũng kinh đấy Đây rồi anh em ơi, sắp lượt C3 nơi rồi này thôi nha anh em nhé từ từ từ từ chưa cần đâu tí nữa tí nữa tí nữa tí nữa chúng ta có thể lên được không sao cứ bình tĩnh ôi nhưng mà round này có vẻ thua này gặp thằng này thì nó khỏe quá gặp thằng này thì thua là đúng rồi mất chuỗi rồi không có đồ làm sao đánh được thằng này không có đồ không có đồ không có đồ chém trượt chém trượt chém trượt chém trượt Đấy được chuỗi của tôi rồi Mày còn bị đẩy chứ đấy Thôi roll con lượt c 3 Thiếu mấy con nữa bốn con nữa bốn LC nữa thôi Cố cố cố cố Tích human dần là vừa Tích human dần là vừa Thôi Glacier tôi bán đi nhá Tạm thời bán đi anh em ạ Tạm thời bán đi Để chúng ta có thể lên được 11 con này cần <clears throat> Thay con này đi Có hút máu Glacier hút máu Tạm thời ba con human này để ngoài Bây giờ cần là cần thắng thôi Human để rao quái cho vào thôi anh em ạ Không không có tham, không tham nhá anh em nhá Không tham, không tham, không tham Không tham, không tham, không tham Bây giờ cần là cần gì? Cần chiến thắng để có đam cho LC Nếu mà bây giờ cho human vào là thua có sách đấy nhưng mà sẽ thua chúng ta không cần nhiều sách đến thế chúng ta chỉ cần đủ để có thể lên được 11 thôi đủ để lên được 11 thôi chúng ta không cần nhiều sách đây có già rồi này anh em này <coughs> hay là chơi luôn nhỉ chơi luôn vào ở level 9 Round sau Hay là lên 9 nhỉ Tôi lại đang phân vân đấy Cái tầm này round 2 Round 24 thì vẫn khỏe Không thua này Sẽ thua này Không chúng ta cho bộ à, Bộ human vào là thua Không được không được Phải cố Phải cố giữ để để để có đam Có đam có đam có đam Tầm này cho human vào thua ngay Đấy làm sao mà khỏe được bằng như này Hiểu không như này vừa có đam vừa có chu giáp này vừa có vừa có đam này vừa có đam vừa có đam vừa có đam ừ cũng chỉ có mỗi đam thôi cũng chẳng có gì có tiền thôi thắng mỗi trận có thêm tiền có thêm sách rồi đây cho 6 human vào Đấy 6 human đây Nhưng mà tôi vẫn nghĩ là tôi sẽ để ở Một cái level này tôi roll thôi Ui tôi kia tôi để ở 8 tôi roll thôi Chỉ coi như là mấy cái đọc ôi chết rồi Gì đấy rồi lôi lao đây Thằng ngu này sao con LC mình ngu thế Mất mê nó mất mấy đam, Mười mấy làm Phí thế chém lan thiếu que quá Đều có que Con LC ngu thế nhở Chết rồi lên 9 anh em ạ Lên 9 lên 9 lên 9 Kẹp 2LC vào Kẹp 2LC vào Kiếm tí đam không Rồi ok rồi Đủ chán quá Nó quê Phải lấy cái chém lan rồi Chắc chắn phải có cái chém lan rồi Đây Ăn hết Ăn hết Ê con LC đừng có chết Kiếm tí đam cho xin tí đam thôi Ôi chết Lại chết yêu hiểu Xin tí đam thôi Que đâu bạn ơi Không thấy que nhỉ Lại 50 tiền đô thôi anh em ạ Chuyện này có gót không Chỗ này cũng có gót mết đấy Lấy cái ờ, ấy Đấy Nếu có chém lan Sợ với cái thằng ấy thôi Thằng này chơi gì đấy Chơi chơi Chơi cái có cọc không Có cọc này này Có cọc này này có cọc này Chơi 6 Hunter à 6 Hunter hai hai Saman À nó cũng giống như cái bộ vừa nãy Nhưng mà nó là 6 Hunter Còn tôi thì là 6 ấy 6 lé 6 lé Thằng này chơi 6 Hunter Rồi bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Chơi được. Ui. Đánh cái cọc kia thì đến, đến bao giờ? Tỉnh dậy, tỉnh dậy, tỉnh dậy, tỉnh dậy. Tỉnh dậy bạn ơi. Ơ sao đánh chậm thế nhở? Ê chết mẹ hết rồi. Tỉnh dậy. Ui nó tút lâu ấy đái luôn ạ Ui thật chết rồi 6 Hunter Thua 6 Hunter luôn này kiểu que Que đâu mười một sách ở đây anh em Nếu mà bây giờ lên là có thể lên được 11 rồi Cấm đánh nha anh em nhá Chơi với Hunter League Game À phải 12 quyển đúng không Nhưng mà chắc chắn là có rồi <clears throat> Chúng ta đợi những cái ra quái Chúng ta cho cho human vào thôi là được Giờ cứ thẳng đã còn còn, còn rất nhiều que cần rất nhiều que luôn ở trận đấu này đấy còn cả cái bọn ép nữa này chơi kiểu gì được bây giờ chém mãi mới chết một con con cây này thì nó là bố rồi đánh kiểu gì được con cây nhỉ Ôi bây giờ tôi thua hết ấy Lấy được cái búa xét Không thể chém chết được con cây này Nó quá trâu LC3 chắc là ăn được Có bộ nào chơi được ngộ không mạnh không anh? Có nhá em nhá Có bộ uh, beat Beat chơi ngộ không mạnh <clears throat> Ơ hoa này, hoa này, hoa này, hoa này, hoa này. Hoa đi. Ui rồi ơi, đéo hoa này cũng để thêm mấy con. Cay nhở Không nha, không nha, không đát, không đát, không đát. <coughs> Vẫn chưa ra ghép búa xét thôi cay nhở Ờ mà sao tôi lại ghép búa xét nhở Sai lầm rồi Phải ghép cái chống lé chứ Đợi que Nhưng mà que còn phải chém lan nữa anh em ạ Cần hai que nữa cơ Lấy đâu ra hai que Ui gặp thằng này thua này Ui Không vẫn ăn được vẫn ăn được Mày quá Có tí sách Round 29 rồi Round 30 Round 30 lại vứt human vào thôi 30 lại vứt human vào Thôi thôi không cần già đâu ba mươi lại vứt human vào 4 cửa lai Có toao không nhở? ui trông giống toang lao quái Trông giống toang lao quái với cứt Thực ra tham và thâm đấy, biết ngay mà Chết rồi kìa, có đam đâu Ui, có, có gậy gỗ rồi, có quay gỗ rồi Có chém lan rồi Ui những đồ khéo thế À đây đây có chém lan có chém lan có chém lan Có chém lan rồi Chém lan Đây rồi trấn phái đây rồi anh em ơi Quẩy nhiệt lên Rone LC LC LC Ui 6 Glacier đây rồi anh em ơi Chúng ta đã ra cái con quan trọng nhất Chúng ta đã ra được cái con quan trọng nhất đây rồi Anh em ơi Chúng ta đã ra được cái con quan trọng nhất Có lên roll LC3 không nhỉ? Ơ nó đéo ra ấy. Ê, ra đi hết mẹ đồ game rồi. Hết mẹ đồ game rồi, lên cái roll LC3 đi nào. Hết game rồi. Hết game rồi mà vẫn chưa lên được LC3 này Đủ bộ Glacier rồi oh. Đéo ổn Sắp hết game rồi anh em ơi Lên đi Lên đi Lên đi Sợ quá Sợ quá Từ từ bình tĩnh Chưa lên được LC3 Lên 11 đéo luôn được ra đâu anh em ơi Không lên được Không lên được Cố cố cố Chén cuối Chén cuối Chén cuối Chén cuối LC3 Chén cuối Chén cuối Chén cuối Chén cuối Ui đéo có này Chén cuối Ra Mày có ra không? Đéo ra Ủa Chết chết mẹ đéo ra rồi Sợ nhở Thôi nhá up, up luôn nha anh em nhá Thôi up luôn Up, up lên một thôi Anh em vẫn tin là cái việc là bỏ cờ xuống nó dễ dàng à? Sao nhiều anh em ngây thơ ấy nhở Đấy nó chỉ là trong gọi là tâm niệm thôi Gọi là anh em nghĩ là như thế Nó dễ ra thì anh em cảm thấy nó dễ ra thôi Chứ còn nó cũng thế thôi anh em Mất thời gian Mất thời gian bỏ cờ lên bỏ cờ xuống Mất thời gian lắm Tập trung vào mà roll thôi anh em ơi Đấy nhiều khi nó đéo cần phải roll nó cũng ra Nhiều khi roll mãi đâu ra Lên ốc Đấy chưa anh em thấy chưa có cần bỏ cờ xuống đâu Quả trứng thôi Xin lên quả trứng nữa thôi Mày có ra không Thôi bình tĩnh bình tĩnh Nó đéo ra thì lại ăn cứt anh em ạ Bình tĩnh bình tĩnh Một con nữa Một con nữa Một con nữa anh em ơi Một con nữa Cố Cố cố chén cua chén cua chén cua chén cua Ui Lần này thì có vẻ trưởng hơi mạnh nhá Hóa rồng lên Ủa trên mẹ con LC bị trói rồi Ê, còn một con LC nữa sao cho tớ nhở? Cáu nhở? Cáu thế nhở? Cáu thật sự ấy, lên 10 luôn. Bố mày cáu. Cút ra. Cút ra, cút ra. Cáu thật sự ấy Hết tiền rồi bây giờ không roll được xe còn một quả trứng nữa thôi Nhéo ra thì lại bị ngu người bảy quyển sách Có lên liều không nhỉ anh em nhỉ Có chơi liều không Chơi liều chơi human luôn Rao này lên lên 12 luôn này Thắng rao này lên 12 luôn Liều ăn tiền nhá Có ba tiêu không Trận này có ba tiêu không Trận này đéo có ba tiêu Chén cuối Chén cuối nào Anh em ơi chén cuối Chén cuối đi Chết rồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi. Sai lầm rồi, sai lầm rồi, sai lầm rồi, sai lầm rồi. Sai lầm rồi, vẫn ăn, vẫn ăn, vẫn ăn, vẫn ăn. Mất ít máu thôi. Để tớ lên được con LC3 đã. Rồi anh em ơi lên được 12 này. Lên được 12 rồi. Nhưng mà thằng kia nó sẽ chết rất nhanh. sáu cờ lai thiếu đúng không phải quy giạt phải kích quy giạt LC LC chó điên LC chó điên đây rồi LC chó điên đây rồi anh em ơi LC chó điên LC chó điên LC chó điên Ui chết rồi bị cấm đánh Chết rồi đồ nó bị đẩy lại này Đồ nó bị đẩy lại Ui chết mẹ đẩy nó nhiều như thế này đi từ từ từ từ từ từ từ đây đây đây đây đây đây đây đây đây vứt con gì vứt con này hợp lý chưa ôi mẹ ơi anh em ơi lc chó điên lc chó điên đây rồi bkb cấm đánh hai mẹ luôn đi hết game rồi cấm đánh hai đi chứ còn gì nữa LC chó điên Đây cho rồng, đồ cho rồng đi hai cấm đánh đi ui ui ui ơi sáu glacio sáu glide con nào cũng như một con chó điên hết anh em ơi nhìn con nào cũng như con chó điên tốc đánh của nó không phải lăm ui ui đây là đội hình chó điên chứ không phải lc chó điên ui trò chơi kết thúc mất rồi ủa anh em thấy không trong con game này con lc avenger glide đúng là một con quái vật khát máu kinh quá anh em ơi khát máu quá đội hình dã man thật sự mẹ nhưng mà cũng chỉ được anh em cũng chỉ được nhìn một lần <laughs> chỉ nhìn đúng một rau mẹ tốc đánh của nó có thể là lên tới 0,2 0,2 anh em ạ Tôi thấy con nào nó cũng là một con chó điên chứ không phải riêng gì con LC đâu Đội hình quân địch kết thúc trong vòng coi như là 5 giây Cảm ơn anh em uh, Nguyễn Trung Thành Nguyễn Trung Thành đã donate top 1 lần thứ hai Anh em đã donate hai lần top 1 rồi Cảm ơn anh em nhá Cảm ơn anh em rất nhiều Chúng ta sẽ vào trận thứ hai thôi Tai nghe vừa đẹp vừa sang Đeo thì thoải mái âm thanh miễn bàn Mẫu má chuẩn đét như hình Lại còn đang có chương trình rất hay Tai nghe G800 Một sản phẩm đến từ thương hiệu Flexstone Là một trong những nhà cung cấp và sản xuất tai nghe lớn nhất thị trường Đông Nam Á hiện nay đang có chương trình siêu sale từ ngày 22 tháng 5 đến ngày 22 tháng 6. Toàn bộ các đơn hàng đặt mua sản phẩm j 800 sẽ được giảm giá là 40% và đặc biệt khi bạn áp dụng mã giảm giá Flex 050 bạn sẽ được giảm thêm 10% giá trị đơn hàng. Tuyệt vời hơn nữa, mọi đơn hàng đều được free ship trong khoảng thời gian khuyến mại trên con chăn trừ gì nữa mà không ấn nhanh vào cái đường link ở phía dưới phần mô tả nhớ các anh em ơi